Ờ, bao nhiêu ngàn tỷ tham nhũng mới quan trọng này là cái uy tín chính trị cái vị thế của Việt Nam uy tín quốc tế của Việt Nam của chủ tịch nước và bộ trưởng bộ ngoại giao đấy sẽ như thế nào ở Long An thì chúng ta định nghĩa là đây là vụ án giết người có tổ chức của thế lực ngầm mưu toan lật đổi chế độ theo sự chỉ đạo của tình báo Hà Nam với cái tầm cỡ vụ án này đấy thì cái bộ ba tư pháp và tất cả các cơ quan công quyền ở Long An đấy từ bộ ba tư pháp từ Long An đến Trung ương đấy <coughs> đều vi phạm pháp luật cái danh sách phạm nhân có thể lên tới hàng ngàn cùng với lại cái năm 2000 vụ án oan đang kháng nghị giám đốc thẩm này. thì không biết rằng là cái nền tư pháp rượu giá hiện nay đấy nó sẽ xử lý như thế nào cho nên là cái vụ đại án bô cục bồ voi nói quản ẩn quá có nguy cơ là, là đã diễn ra cái thỏa thuận ngầm thương đỉnh, anh ạ để cho chìm xuồng 15 năm bãi này hồ duy hải sẽ được yên thả thế và các quan chức hay là các phạm tội phạm nhân đấy hạ cái nhân cả những các quan thủ ác nhóm tội thu thổ đấy, trường gà của lê quang tráng này có thể sẽ đi khống chế và tiêu diệt thế nhưng mà cái vụ án này sẽ chìm trong im lặng cho nên là chúng ta mới bức xúc mà đòi thế chuẩn lần thứ hai đối với lại tránh án của nó bình phải không ạ <laughs> vâng <coughs> thì vụ án đô cầu voi này đã là giọt nước tràn ly của khủng hoảng tư pháp Việt Nam với rất nhiều nỗi đau rất nhiều vết thương trí tử cho cái nền tư pháp những nỗi đau nhỏ thì không thành vấn đề nhưng mà nhiều nỗi đau nhỏ sẽ gây ra cái sự bùng nổ hay sự tan vỡ bức xúc dân tộc cái sự căm phẫn trước cái tội ác trồng chất của vụ án nó giống như là, là, là chỉ cần thêm một chút buồn đau nữa thôi đấy thì sẽ không thể cứu vãn được nữa cho nên mới có cái thành ngữ là giòn nước tràn ly là như vậy thì chúng ta vẫn bức xúc là tại sao đến hiện nay tổng bí thư bộ chính trị quốc hội vẫn chưa hề có một ý kiến gì chỉ đạo cái vụ án bô cổ cổ vào thì tổ công tác đặc biệt với ban chuyên án đặc biệt đấy, thì cũng đã được ngầm chỉ đạo mà không rõ là là, là, là quốc hội hay là viện kiểm sát hay là tổng bí thư ban kiểm tra đảng ban nội chính trung ương vân vân chỉ đạo chưa rõ và tất nhiên là nó chưa phải là cái cái, cái hoạt động tư pháp này hợp hiến phải nói thẳng như vậy cái ý kiến của tôi trước sau như một đấy cái giải pháp tình thế hiện nay đối với vụ án bưu cục của voi này đấy là chủ tịch nước và quốc hội phải thượng tôn pháp luật bằng cách tức là thành lập ngay ủy ban bảo hiến lâm thời quốc gia để mà làm trọng tài cho những phiên tòa bảo hiểm bởi vì là cái trọng án mà bố của cổ voi này đấy là không thể là có phiên tòa nào mà, mà, đứng ra mà xử lý hay là thụ lý cái danh sách tội phạm dai dằng dặc như vậy cho nên chúng ta thấy rằng là, là, là cái ủy ban bảo hiến quốc gia lâm thời này đấy sẽ là sự tham gia của ủy ban thường vụ quốc hội giữa quyền giám sát tối cao rồi cái cái vai trò của viện kiểm sát dân tối cao đấy giữ cái quyền công tố và kiểm sát và trước hết là giải quyết dứt điểm cái, cái vấn đề về xâm phạm hoạt động tư pháp là trực tiếp là cái bộ luật tố tụng hình sự 2015 và sửa đổi 2017 <coughs> để mà xử lý cái, cái, cái ba cấp tòa đã xét xử vi phạm các nguyên tắc trình tự tố tụng hình sự với cái vụ án mà, án đoàn hồ dê hải đấy toàn bộ hồ sơ chứng cứ là ngụy tạo là vi phạm pháp luật rồi từ đó đấy, họ đã ra ba cấp tòa này đã ra những cái bản án trái luật gây oan sai và bỏ lọt tội phạm pháp luật không cho phép như vậy cho nên tôi đã nêu rõ là tứ trụ đã không thượng toàn pháp luật khi không tuyên hủy các quyết định vì hiến mà cụ thể là quyết định 05 của tranh án và án dân tối cao Nguyễn Hòa Bình thế thì chúng ta đã tổ chức ra cái ban chuyên án đặc biệt của quốc hội chính phủ bộ bảy bộ quốc phòng thì nó liên quan đến an ninh quốc gia và đã tiến hành điều tra độc lập các cơ quan tư pháp từ long an đến trung ương cái điều mà tôi lo ngại nhất hiện nay là bộ công an Bộ Công an đã liên kết với lại tòa lý do tức là những người đứng đầu ngành tư pháp cao nhất hiện nay như là Trung Hòa Bình, Nguyễn Hòa Bình như là Tô Lâm, kể cả Tô Ân Sô đó đều đã đồng đồng thuận với nhau đó tuyên án tử hình Hồ Duy Hải khi mà còn rất nhiều những cái cái sai sót trong tố tụng hình sự đó, toàn bộ hồ sơ là giả tạo ngụy tạo phiên tòa 4050 không nhân chứng không tội phạm không tang chứng còn tiêu hủy vật chứng ngụy tạo hồ sơ <clears throat> cho nên cái phiên tòa mà xét xử đấy không phải là tái thẩm hay là thực hiện cái, cái, cái, cái, cái khoản 1 điều 404 tình tiết mới mà phải là phiên tòa đấy. bảo hiến trước hết là những phiên tòa xét xử cái tội danh là xâm phạm các hoạt động tư pháp đó phiên tòa tiếp theo đây có thể liên quan đến cả bộ quốc phòng này quân pháp đấy đó là vụ án xét xử về tội cố tình làm sai lệch hồ sơ vụ án theo chỉ đạo của tình báo Hà Nội nhằm lật đổ chế độ hay là đảo chính chính trị vân vân thì cái mạnh ở chỗ này hiện nay là rất nhiều những cái gương mặt chính trị có mặt ở quốc hội như là ủy ban tư pháp bà lê thị nga hay là cựu đại biểu quốc hội phó chủ nhiệm ủy ban bảo à, ủy ban dân nguyện quốc hội lưu bình nhưỡng thì chúng ta có viện trưởng viện kiểm sát nhân tối cao lê minh trí với kháng nghị 17 điểm vẫn còn giữ nguyên cái giá trị hợp hiến và hợp pháp và không thể nào đấy mà chối bỏ mà không xem xét hoặc là khởi tố điều tra những cái quan chức nhúng chàm những kẻ đứng đầu cái ngành tư pháp mà đã vi phạm pháp luật vi phạm hiến pháp và làm sụp đổ nền tư pháp Việt Nam bây giờ không phải là, là cải cách tư pháp nữa mà là cải tạo tư pháp bởi vì thực chất mà nói là nó sụp đổ rồi những con người chính trị đứng đầu ngành tư pháp cũng đã chết lâm sàng rồi trước công luận và trước cái dư luận của mạng xã hội cho nên trước sau như một thì tôi vẫn cứ nêu ra một giải pháp mà không thể là không thực hiện đó là thành lập ủy ban bảo hiến lâm thời quốc gia Dạ vâng, có lẽ đó là một trong những cái đề nghị cũng rất là quyết đoán cũng rất là là nóng trong lúc mà được gọi là nước sôi lửa bỏng ở một cái vụ án đỉnh điểm mà chưa có vụ án nào à, xã hội à, nhân dân cộng đồng mạng lại lên án một cách vô cùng mãnh liệt và rất là là là à, sôi sục như thế à, và liên quan đến cái vấn đề quan trọng nhất mà có lẽ là à, anh cũng như là rất là nhiều người lâu nay bàn thảo chia sẻ đưa ra rất là nhiều các cái giải pháp mà cái quan trọng nhất một trong những cái giải pháp đó là tìm ra cái nguyên nhân cơ bản nhất tại sao ông Nguyễn Hòa Bình lại tổ chức một cái phiên tòa giám đốc thẩm lại tổ chức đến là 17 người là cao nhất maximum cái gọi là những cái thành phần tham gia và đồng thời tại sao lại bỏ qua tất cả gạt đi tất cả để đạt được một cái quan trọng nhất là ra được cái quyết định 05 thì ở đây người ta nói là thế này À, ông Lê Minh Chí đương nhiên là giữ cái vai trò cơ quan à, giữ quyền công tố cao nhất rồi. Ông đưa ra 17 cái điểm này nó không đơn giản là do bản thân ông ấy đưa ra mà phải có một cái hệ thống là những nhà làm luật, những nhà nghiên cứu rất là kỹ về các cái quy định của hiến pháp và pháp luật và căn cứ vào rất là nhiều những cái báo cáo từ báo cáo của bà Lê Thị Nga lúc bấy giờ là Ủy ban Tư pháp của Quốc hội rồi căn cứ vào cái ờ, đánh giá nhận định phản biện của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng lúc bấy giờ cũng đang rất là nổi tiếng ở Quốc hội rồi à, đại biểu Lê Thanh Vân, rồi là đoàn giám sát của Quốc hội về đến tận trại giam Long An để thẩm tra rồi, để phúc tra rồi, kiểm tra rồi và đưa ra những cái nhận xét rất là xác đáng rồi. Và chắc chắn một điều, ở thời điểm đó cũng như là bây giờ, Đảng vẫn đang là vai trò lãnh đạo cao nhất ở mọi hoạt động, kể cả là chính trị, xã hội, tư pháp cho đến là mọi vấn đề đời sống của xã hội. Thì cái việc mà ông Lê Minh trí đưa ra 17 điểm chắc chắn phải được báo cáo với ban bí thư chắc chắn phải báo cáo với bộ chính trị và chắc chắn phải thông qua à, người lãnh đạo cao nhất đó là đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng và một khi đã thống nhất lãnh đạo rồi và đưa ra cái quyết sách lúc bây giờ thì chúng ta nhìn trên mạng xã hội cũng như là thông tin đại chúng là à, đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng là yêu cầu viện kiểm sát nhân dân tối cao kể cả là tòa án phải điều tra một cách rất là cẩn trọng thận trọng và không để được oan sai, tránh oan sai một cách tối thiểu và ra được 17 điểm ờ, kháng nghị của ông Lê Minh Trí. Và mọi người nói rằng thế này, chỉ cần một điểm sai thôi cũng đã phải hủy hồ sơ điều tra lại từ đầu anh ạ. Nhưng ở đây đã có đến 17 điểm cái thời điểm ấy. Nhưng mọi người còn nói rằng sau thời điểm ấy cộng đồng mạng lên tiếng Ờ, các luật sư, luật gia lên tiếng và nhân sĩ trí thức lên tiếng thì không phải là 17 điểm mà thống kê lại phải đến hàng mấy chục điểm sai trái. Và như vậy cái việc mà à, chống lại cái kháng nghị tức là nói rằng cái kháng nghị của ông Lê Minh Trí là vi phạm pháp luật thì nghiễm nhiên mọi người đến bây giờ mới đánh giá là cái việc chống lại cái kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là chống lại lãnh đạo của Đảng, chống lại mệnh lệnh của nhà nước, chống lại mệnh lệnh của Tổng Bí thư và chống lại tất cả những cái sự chỉ đạo chung thì đây là một trong những cái điểm nhấn và một trong những cái lý do quan trọng nhất để đánh giá ông Nguyễn Hòa Bình không hề đơn giản đưa ra một cái quyết định là gì y án tử hình à, anh Hồ Dài và à, chống lại cái cái cái quyết định kháng nghị này mà mọi người cho rằng đây là một trong những cái thể hiện vai trò quyền lực dùng quyền lực để phủ quyết tất cả và dùng quyền lực để để điều khiển à, những người dưới mình và dùng quyền lực để đưa ra cái quyết định 05 thì mọi người lại đánh giá rằng chính cái quyết định 05 này là cái quyết định là y án tử hình cái sinh mệnh chính trị của họ chứ không phải là à, cho họ cái phần thắng. Vâng, vậy thì à, để đánh giá cái cái chỗ này thì anh nghĩ thế nào về cái mọi người cho rằng là ký vào quyết định 05 chứng tỏ đã ký vào y án tử hình về sinh mệnh chính trị của họ và đến bây giờ càng ngày càng rõ vấn đề này vâng xin mời anh chia sẻ cái ờ, quan điểm này ạ chính xác tôi vẫn ờ, ca ngợi Nguyễn Hòa Bình đấy khi mà ông ta tiến hành cái phiên giám đốc thẩm vâng. <laughs> là nhờ cái cái cái cái cái, cái vụ, vụ án ra ờ, cái phiên tòa giám đốc thẩm này đấy mà chúng ta mới biết được tường tận như vi phạm pháp luật vi hiến của cái hội đồng 17 này giao thớt này <coughs> mà hai năm trước tôi đã nói rồi là họ là ra bản án cho trái luật như vậy đây tức là tức là họ đã ra là bản án cho chính mình và cả dân tộc cả đất nước cả bộ máy chính trị hệ thống chính trị của cả nước hiện nay đó. đặc biệt là 96 triệu dân ấy, thì đã tường tận là họ là những kẻ tội đồ dân tộc rồi đã chết lâm sàng vào mặt chính trị rồi anh ạ vâng cái đó là chính xác anh ạ tôi còn nhớ là có cựu chiến binh đã tuyên bố là trương hòa bình có về hưu thì máy bay của ông ta bay và từ hà nội đến sài gòn đấy là đến cần thơ đấy còn cái đoạn mà từ sân bay đó đấy mà về nhà đấy nó sẽ đi xe và không đảm bảo điều gì, sẽ xảy ra <laughs> <laughs> thế rồi có cựu chiến binh đòi ôm bom liều chết đấy là đòi ra <coughs> Biden để biểu tình đấy không sợ chết đấy bắt chiếc bà, bà, bà Nguyễn Thị Loan là tự thiêu trước lăng bác <laughs> tôi nghĩ cái bức xúc có thể nói là rất cao độ rồi đấy và tôi đã khuyên, khuyên các cựu chiến binh của chúng ta là có trái tim nóng nhưng mà phải giữ cái đầu luôn này luôn lạnh tỉnh táo đối với tình hình còn quyết định không 05 đấy <clears throat> tôi nghĩ rằng là Nguyễn Hòa Bình là không đủ gan để mà mà ký đâu mà đây là sự chỉ đạo bắt buộc của thiên triều anh ạ cho nên là cưỡi lưng quạt rồi thì bây giờ là không thể tuột xuống được bây giờ là một làm ờ, vua được làm vua mà thua thì làm giặc đấy là cái tâm trạng của nguyễn hòa bình đó. và với cái thế lực của thế lực ngầm thế lực của các phe nhóm chống lại cái, cái, cái thể chế hiện hành và thực hiện cái âm mưu là hủy diệt cái nền tư pháp bức tử cái niềm tin chính trị của nhân dân đối với đảng nó là sự thách thức đó và sự thách thức này cũng đã là thành công nhất định ví dụ là trường hòa bình là, hạ cánh an toàn Thế còn nguyễn hòa bình thì là tương lai sẽ là tổng bí thư và bộ chính trị rồi vẫn trung quốc hội rồi vẫn được quốc hội và chủ tịch nước ký quyết định tại vì chết là tranh án tòa nhân tối cao nó rất nặng nề đến bây giờ mà nói thì nó vẫn là sự chia rẽ dân tộc chia rẽ cái ý thức hệ tư tưởng nhưng trong cái cái, cái, cái hội nghị bộ giáo dục bàn về cái cải cách đổi mới chương trình và phương thức đào tạo cho ngành học lịch sử thì khi mà tôi lên tham luận thì tôi nói bốn cái điểm mà không thể nào đổi mới không thể nào cải cách được nếu không thay đổi bốn cái điều này thứ nhất là cái, cái, cái, chương trình giáo trình khoa học xã hội thì nó nó, nó khoa học dẫn đường thế mà các bố tổng chủ viên bao nhiêu đời nay cái giáo trình đại học là cổ lỗ si hết rồi ý thức hệ tư tưởng giáo dục chính trị giáo dục ý thức hệ rồi chiến tranh cách mạng tràn ngập nó không có tác tác dụng đối với lại giáo dục tri thức lịch sử học thì nhiều vấn đề bị xuyên tạc bị ốm nữa giáo trình chương trình như vậy thì làm sao mà dạy làm sao mà dẫn đường được anh mua vài đường lối anh ờ, sai lầm về chính sách thì làm sao mà, mà thuyết phục được cái thế hệ trẻ nó thuyết phục cho nên bây giờ cái thế giới giới trẻ bây giờ cái <coughs> nó thờ với chính trị không quan tâm đến số phận dân tộc ờ, nguy cơ dân tộc nó nó, nó nó vô cảm trước cái nỗi đau chung của nhân loại là của, của ngay chính là đồng bào mình thế đấy là một cái mất mát đau đớn đau đớn thế nên ngay cái giáo trình này thì các bố tổng chủ biên vẫn ngồi đó làm sao mà thay đổi được cho nên yếu tố thứ hai à yếu tố thứ nhất yếu tố thứ hai là khoa học công nghệ mà xuất bản giáo trình sách giáo khoa là phương thức dạy học là cái công nghệ là chưa được áp dụng 4T rồi mà có nhiều người là chưa biết máy vi tính là gì không biết soạn vào văn bản bây giờ cái tuyển sinh rốt chuyên tu ngu tại chức vẫn tràn ngập ở các trường bây giờ là, là, là, là chuột chạy cũng sao mới vào sư phạm sau này là, là đã có từ nửa thế kỷ trước rồi đến bây giờ vẫn đúng tôi nhớ lại cái, cái năm 2000 đấy đúng năm 2000 cái trường tôi là nhận một ờ, số bài chấm thi của cái đào an ninh ở chỗ thủ đất đấy em có đến cái chỗ ờ, đại học ờ, an ninh à, đại học ờ, đúng rồi thì mời nhờ chúng tôi chấm bài nhưng mà không ngờ đây là gài vào đó là một cái chiến lược là mua điểm nâng điểm không để mà tuyển chọn này. những chiến sĩ công an các sĩ quan công an tương lai như thế nào tôi không biết là cái thằng trung đấy là thằng Lê Thành Trung nó có học cái thầy đó thôi năm 2000 thế là trường tôi là một loạt cán bộ bị kỷ luật may mà tôi cũng chỉ chỉ đạo chung chung là thôi là nể lắm rồi. giám đốc sở nó yêu cầu xin như vậy Hay là trưởng phòng đào tạo là hiệu trưởng cũng huệ đó lúc giờ cũng hiệu trưởng xin thì tôi mình cho khoảng không phải năm điểm thôi nhưng mà có bố là có thầy có cô là cho tới là hai ba điểm <laughs> thế mới chết mà cái, cái thằng thằng thằng trung hồi nó được bao nhiêu điểm Trung Trung có lẽ là học sau khóa đó nhỉ. <laughs> à, chắc, chắc, là sau lâu. <laughs> Nhưng mà các đàn anh mua điểm được thì chắc là đàn em cũng thể loại trừ đúng không? vâng. Bởi vì nó thành cái lẽ rồi. Vâng tôi có anh bạn là bây giờ ông đại tá rồi anh lương đại anh lương tướng nhưng mà đại tá lại ở đào an ninh đó anh nhà ngay cái chung ờ, cư bầu cát này này hàng ngày vẫn không bàn đấy tôi bảo bây giờ là mày <laughs> thôi giờ là làm cái luận án là tiến sĩ về, về cái việc chống, chống đàn áp như thế nào biểu tình như thế nào <laughs> thì chắc chắn là lên tướng <laughs> thế đấy trở lại cái, cái vấn đề phương pháp luận trở lại vấn đề là khoa học xã hội nó định hướng như thế nào để ý sức hệ định hướng thế nào về cái, cái tư tưởng con người để nó dẫn đường cho đất nước cho dân tộc đi theo xu thế thời đại một cách nhanh nhất kịp thời nhất chứ không phải là tụt hậu như ta hiện nay thế thì thấy tôi phát biểu như vậy thì mấy thằng chuyên gia đức nó chố mắt nó được vinh danh hai mà tôi chuyên dưới đất ngồi ở trên tôi thì ở trên diễn đàn thế là nó vừa vàng nó nó đến nó xin tôi cái cái bản thảo mấy cái đồ dòng đó thôi phát thảo sơ sơ đấy cái nguyên lý bốn nguyên lý mà không thể nào thực hiện được cái đạo đổi mới chương trình phương thức giáo trình thầy cô giáo thì là cô lì như vậy cho nên sau cái cái, cái, cái, bài tham luận của tôi đấy thì các chuyên gia đức mới mời tôi đến ờ, trao đổi hôm đó tôi có chiếu một cái slide một vài cái bài giảng ngắn gọn nên lập tức là cả hội trường đứng dậy vỗ tay hội trường 700 con người toàn quốc thì ông phan ngọc liên với lại bộ giáo dục cử tôi viết một cái cuốn ờ, đại cương về lịch sử cho cái giáo trình tương lai như thế nào tôi hiểu 3 năm tôi viết xong cái cuốn này là đổi mới <laughs> chương trình và phương thức đào tạo ngành học lịch sử 3 năm này nhà xuất bản đại học sư phạm là xuất bản năm 2007 trước cái năm xảy ra cầu vai một, một năm Thế giờ là cái công trình của tôi là từ 2003 đấy năm mà tôi dạy cái bài là lịch sử văn minh văn hóa phục hưng đấy cho vợ chồng đại tướng một văn giáp dỡ đấy không biết làm sao là hồi là cụ giáp vào đồng nai để mà nghỉ mát hay là nghỉ dưỡng gì đó cũng yêu cầu sở giáo dục cho dự một giờ giáo an điện tử thì cả đồng nai bây giờ có mỗi tôi là có cái giáo an điện tử thôi thế là bà đang mới già đến giờ còn cụ giáp nó chắc mệt không dự được <coughs> thế thì 10 năm sau tôi cho ra đời một cái bộ DVD gồm 10 đĩa mỗi đĩa dùng lượng là 4 g như vậy là 40 g dữ liệu toàn phim ảnh bài giảng chỉ việc bấm nút cái là, <laughs> là nó lên hết toàn quốc học được cả thế giới học được thành phố hồ chí minh là mới, <laughs> mới ca ngợi đó rồi là đưa lên cái chương trình gọi là giải sáng chế của IPO quốc tế thế phái đoàn IPO quốc tế về gặp tôi mời tôi là đưa chương trình này ra nhưng mà tôi nói luôn tôi bảo bây giờ <laughs> cái này mà đưa ra quốc tế thì không được rồi vì là pháp luật Việt Nam không cho phép khoa học xã hội Việt Nam là đã bị chính trị hóa trầm trọng rồi đấy sơ bộ như vậy chúng ta thấy là là cái cái cái, cái, cái phương pháp luận về khoa học xã hội mà chúng ta đang bế tắc chưa có lối thoát <coughs> thì còn đường lối chúng ta hiện nay thì đúng rồi nhưng mà nó là còn yếu tố là vị trí rồi là có nhiều cái nó đi ngược lại với quy luật mà tất nhiên là nó cái không là, dẫn đường được nó không có hiệu quả về kinh tế về văn hóa về chính trị về xã hội Vâng, rất là là chia sẻ với cái câu chuyện của anh vừa mới nói xong về cái duy ý chí trong cái xã hội học và phương pháp luận thì tôi lại được một cái câu hỏi của quý vị khán thính giả liên quan đến cái chủ đề họ hỏi thế này. Vậy thì trong vòng 14 năm mà cái vụ án Hồ Duy Hải đã đi qua ngay từ năm đầu tiên, ngay từ cái tuần đầu tiên và ngay hai ngày đầu tiên là khủng hoảng truyền thông hay do truyền thông bị lái theo cái chiều hướng là đi ngược lại lợi ích của cộng đồng, đi ngược lại lợi ích của xã hội mà chỉ được 4 bài báo được đăng lên trong 4 đến 5 ngày đầu tiên và sau đó thì im bặt. Vâng, cái im bặt này nó lệ thuộc vào là giới truyền thông bị bóp méo hay giới truyền thông bị bịt miệng hay giới truyền thông không được phép đăng đàn thì anh có thể cho biết ý kiến là nó thuộc vào cái dạng nào ạ? À? không được phép tôi biết rằng là 800 tờ báo thì rất nhiều nhà báo tâm huyết ờ, nói chung là phải luôn lách mà, mà, mà, mà viết thôi hoặc là viết trên trang cá nhân của mình thôi ví dụ như là võ đắc danh vừa rồi đấy võ đắc danh là vốn là thế học trò tôi ngày xưa ở miền tây nhà báo rồi tập trọng làm thơ lên đây anh ta mới, mới viết ờ, viết văn <laughs> chuyện đời chuyện nghề đấy vâng wow thế thì là trong cái cái lần gặp gỡ ở cái Sài Gòn này thì chúng tôi có trao đổi vấn đề Thủ Thiêm cái bán đảo Thủ Thiêm đấy một cái tập đoàn Lê Thanh Hải <laughs> nó nó nó nó đẩy hàng ờ, ngàn hộ dân hàng trăm hộ dân vào cái con đường bơ vơ rồi đói khát không có nhà cửa mà kêu anh cháu dài là bao nhiêu năm nay bình Bích Ngân Bích Ngân hồi đó cũng là cái lứa của các anh cũng viết báo thôi bây giờ là chủ tịch hội văn học nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh bây giờ anh Dương Trọng Giật báo lao động này à báo báo đúng rồi tôi nói gần đây là nhà báo Hoàng Hùng gọi là bị ờ, vợ đốt rồi <laughs> trường chiều vô danh thì nối tiếp nhưng mà cũng là gì nhập ờ, nhập kho rồi <laughs> thế thì bất cứ ai nói đến vấn đề là, là, là vô cổ cổ voi hay là ngay cả cảnh sát mà à, điều tra đấy mà, mà hỏi cung là Nguyễn Hữu Nghĩa à Nguyễn Văn Nghĩa đấy là cũng chết hết cả rồi ông thượng tá Phạm Xuân Tiến này cũng ờ, ra đi bất cứ nhà liên quan đến mưu cầu của voi thì đều dính dáng cái chết để ngay cả cái sản phát viên mà bản thân cái hồi vi hải đấy nguyễn thanh hải đấy cũng bị xe tán cho nên cái không khí ờ, xã hội của báo chí hiện nay đấy, có thể nói rằng là rất là u ám rất là bế tắc bởi vì là chúng ta sợ sự thật mãi thẳng nó như vậy mà báo phải tôn trọng sự thật phải thượng tôn pháp luật mà tất cả cái đưa lên công khai như vậy thì rồi là phải có ánh sáng thôi <laughs> cho nên mọi thứ phải để chìm trong bóng tối các tờ báo lên tiếng là, là rất khó trong lúc này ngày 21 tháng 6 là ngày báo chí Việt Nam báo chí cách mạng nhưng mà ngày nay là rất hiếm những cái bài báo mang tính đột phá hoặc là dám là công khai nói ra cái, cái thực trạng cái hiện tình đất nước nhiều người bị đánh oan bị đóng cửa đóng cửa tàu mấy tháng liền nó phạt phạt tiền <laughs> Vâng, thế thì liên quan đến vấn đề báo chí anh đang trao đổi Thế thì có câu hỏi được cho rằng là cái việc không lên tiếng của báo chí chính thống Có thể là do tổng biên tập không được phép hay là triển khai Nhưng các cái phóng viên không muốn viết bài bởi vì báo chí là nói lên sự thật Thì liệu rằng đây có phải là đạo đức nghề nghiệp của chính các phóng viên đã ý thức được chính họ là nếu được phép nói lên sự thật thì họ mới nói còn nếu như mà nói những cái điều mà không đúng sự thật thì thà rằng họ im lặng đó cũng là sự ủng hộ thì anh đánh giá thế nào về cái trường hợp này ạ à? im lặng là vàng nhưng mà đôi khi im lặng là tội ác đấy tôi đã nói rồi là trong thế giới này chúng ta không chỉ xót xa im lặng với những người mà <laughs> biết mà không nói mà cổ nhân cũng có câu rồi đây là biết mà không nói là là bất nhân mà nói mà không hết là bất nghĩa ngay tôi cũng vậy bây giờ mà tôi cứ thông thống đưa ra những cái chính kiến của mình trên Facebook là lập tức là bị dư luận viên là AK47 nó nhào vô luôn <laughs> <laughs> vừa rồi vừa rồi thì anh ờ, Nguyễn Lưu Ven á cũng có gửi cho tôi mấy bài thế sơ đó kia tôi hàng vài câu à, các cựu chiến binh thắc mắc là tại sao là chiến tranh ờ, ý thức hệ 30 năm chiến tranh của mình ờ, không phải là giải phóng mà là chiến tranh ý thức hệ thôi thế nhưng mà đảng ta có công nhận đâu có dịp nói về chiến tranh ý thức hệ thì tôi sẽ nói nhiều hay nói về cái ờ, ba miền đất nước sự chia rẽ nói kia là tôi nghĩ là nó là hệ quả lịch sử hết từ năm Bắc Kiều ngày xưa trên Nguyễn Văn Chanh rồi cho đến là 30 năm chiến tranh của chúng ta thực ra mà là 30 tháng 4 ra thắng Mỹ phải không thống nhất lãnh thổ hòa dân tộc thống nhất lãnh thổ thì thống nhất rồi nhưng mà cái hòa hợp dân tộc là phải xem lại mà tôi nghĩ là nó còn chia rẽ còn gây hận thù dân tộc hận thù <coughs> giai cấp ấy còn nặng hơn trước hàng triệu đồng bào chúng ta là vượt biên ra biển đi bị bão giật ra hải tặc chết hàng triệu người không biết đâu à, hàng trăm ngàn người không biết cho nên ngô bó bên kia đó mới nói một câu tương đối chung dung tức là một triệu người vui thì có một triệu người buồn cho đến bây giờ chúng ta thấy hậu quả hải ngoại như thế nào cờ vàng bạc học việt tân việt chết rồi ờ, mũ nấm nguyễn ngọc như quỳnh vân vân ờ, luật sư hoàng duy hùng luật sư thắng ở trong nước thì là đại luật sư tuấn và <laughs> và những cái những những cái tiếng nói những cái ngoài bút phản động này thế vừa rồi là tôi sơ sơ cái chuyện này <laughs> nguyễn đức anh liên hệ mua lắm nguyễn là như quyền là đánh đánh, đánh thám tử cao đấy cái vụ này vụ ờ, hồi cái hải này mà lại dính đến mụ nấm cái nào như quỳnh hay là việt tân nữa rồi coi như hải làm mọt gông trong tù đừng có hy vọng mà thả ra <laughs> vâng đó là một trong những cái mưu đồ và đó cũng là một trong những cái mưu bẩn mà những cái thế lực không vì Việt Nam, không vì ờ, cái gọi là lợi ích quốc gia, cũng chẳng vì lợi ích dân tộc mà chỉ vì một cái chủ nghĩa cá nhân có thể đó là sự trả thù và như vậy nó khuấy đảo lên một cái phong trào không đâu vào đâu cả gây nên sự chia rẽ và chỉ là cãi nhau à, phổi bò ở trên mạng xã hội và làm loãng tất cả các cái thông tin chính thống và như vậy anh cho rằng đó rõ rõ ràng là hồ giải sẽ bị ảnh hưởng vô cùng lớn là cứ dài dài ngồi trong tù cái đã bởi vì đã dính đến cái bọn kia là dính dính đến những cái điều không thể và vâng thế anh anh à, có thể là à, nói rõ hơn là cái mưu đồ sâu xa của cái ví dụ như là nấm ngọc như quỳnh rồi là việt tân rồi các thứ kia tại sao nó lại xỏ mũi vào cái việc này và nó đạt được mục đích gì vâng anh có thể chia sẻ cho cho biết được ạ nó chưa thò tay được vào cái vụ này đâu mới chỉ là liên hệ thôi hình như là mới manh nha thôi thế nên là chúng ta đừng có lo tôi nghĩ rằng là đơn giản là cứ làm cái đơn đòi người cái đã đòi xong là tính tiếp còn cái vụ đó là vụ mang tính chất là chính trị quốc gia mà nên bây giờ ông, ông nghĩa phải không ông nghĩa thay ông thưởng phải không vâng, ông vâng. ban tuyên giáo đấy thì các anh mình nghĩ <laughs> cái chuyện là mình phải có vũ khí nào để mà chống lại cái, cái dòng tư tưởng hay là cái ý thức hệ mà hải ngoại này nó, nó xâm nhập vào hay là của hoa nam nó cài vào các anh phải vâng vào hôm qua là xuống đấy 800 tờ báo chả có tờ báo là có cái tiếng nói uy tín có tiếng nói mà có cái giá trị để mà người ta tâm phục khẩu phục hay là người ta tin theo đấy, cái đó là cái thất bại rồi báo chí văn nghệ cũng vậy <coughs> thế còn ờ, cái vụ hồ duy hải này thì tôi thấy rõ ràng một cái âm mưu lật đổ đã không thành âm mưu giết người không thành đã bị ngáng chờ bởi cái công nghệ 4T ngáng chờ bởi cái ờ, cộng đồng mạng bởi những thám tử những công an viên những điều tra viên tình nguyện tâm soi là phanh phui sự việc đưa ra ánh sáng thì không thể ám nhãm được không thể là tìm đi được cho nên người ta tin là vì lẽ phải và cái sức mạnh của công nghệ sẽ chiến thắng chính ra chiến thắng đừng có lo thế còn à, mùa nấm là như của anh à, mẹ này ngày, xưa đó tôi tôi đánh giá là tôi rất thương khi mà nghĩ đến bị giam ở cái miền trung đấy mà với cái vụ mà chống uh, tàu ở biển đông đấy formosa nó cũng nhân quyền phải can thiệp nhưng mà ờ, muốn ông như quỳnh ấy, là sang mỹ được đúng bao bọc như đấy nhưng ngoại kiều là là lánh xa cô lập cho nên chả có gì cả. giật tân thì cũng được chả có thỏa lại vào được tôi thấy là cái vụ này đây là phải nghĩ đến là một âm mưu lật đổ không thành Thế còn bây giờ là một cái kế hoạch kéo dài vụ án không kết thúc vụ án gây bức xúc xã hội gây bất ổn xã hội rồi có thể sẽ có đảo chính sẽ có cái cái bảo loạn có biểu tình sẽ có bạo loạn mà có bạo loạn thì có đàn áp có đàn áp thì là có cái sự can thiệp của nước ngoài của ba tàu nó vào Việt Nam đấy mà tôi nghĩ là không lâu đâu khoảng cuối năm nay thôi mọi người cứ chờ đi còn thôi với lại những người yêu nước thì sẵn sàng cầm súng không có cách nào khác cả kẻ thù buộc tôi ôm cây súng à, cô viết cô vào thì cũng phải ôm súng mà, mà giữ nhà giữ nước có thế thôi Vâng, đó là cái dự cảm, đó là cái cảm nhận và đó cũng là một cái điều chúng ta không hề mong muốn. Nhưng cái gì đến nó cũng sẽ phải đến và một khi đã phải đến thì dù là hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Đó là quan điểm của người Việt và đó cũng là sự khôn lỏi của người Việt nhưng cũng là cái sự ranh ma của người Việt mà thế lực phương Bắc 4.000 năm vừa rồi cũng chỉ chớp chảo được một thời khắc, một vài chục năm, một vài trăm năm rồi lại phải rút về để lại cho người Việt cái nguyên bản văn hóa của người Việt, tiếng nói người Việt và cái nét riêng của người Việt. Và như vậy chúng ta chỉ là những cái nơi để sẵn sàng chiến đấu chứ chúng ta không khuất phục. Đó cũng là cái ý chí và mãi mãi trường tồn. Và nó liên quan đến cái câu hỏi mà tôi và anh đang chia sẻ thì có một cái câu chuyện, có một cái câu hỏi cũng được gửi về đó là gì? Nếu có một cái phiên tái thẩm để chấm dứt vụ án bu cục cầu voi thả anh Hồ Duy Hải về với đời thường liệu có thành công như lâu nay nhà báo Nguyễn Đức cũng như anh Trần Hồng Phong đang hướng dẫn dư luận, đang hướng dẫn gia đình nhà bà Loan hãy chờ đến cái phiên tái thẩm trong tương lai liệu có thành công hay không khi pháp luật và một số chuyên gia cho rằng để có một cái phiên tái thẩm thì ít nhất phải đảm bảo đủ một cái điều kiện tối thiểu đó là gì? Phải có sự đồng ý giữa Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Tòa án Nhân dân tối cao. Liệu rằng ông Nguyễn Hòa Bình vừa mới được bổ nhiệm vừa với à, à, tuyên cái bản án y án tử hình đối với anh Hồ Giải trước đó ít tháng thế liệu bây giờ anh ấy có đồng ý ký để đồng ý cho ông Nguyễn à, Lê Minh Chí là tổ chức một cái phiên tòa tái thẩm hay không? Liệu cái này có dễ dàng và có diễn ra được hay không? Vâng, anh có thể cho biết là là theo hiến pháp và pháp luật thì điều này có thể diễn ra được không ạ? Tôi có thể trả lời ngay cái thế này. Bây giờ là rõ ràng là, là cả ba cấp tòa đã vi hiến rồi. Thì nhiệm vụ của Quốc hội, nhiệm vụ của Chủ tịch nước là phải tuyên hủy quyết định 05 này đồng thời là cái viện kiểm sát nhân dân tối cao đấy sẽ buộc phải khởi tố khởi tố cái, cái, cái, cái vụ án mà cho nên là làm sao lại hồ sơ rồi cái vụ án là các liên đới liên quan vụ án là giết người có tổ chức nọ kia tập đoàn tội ác ở Long An rất nhiều phiên tòa nữa thì rõ ràng là sẽ không có tái thẩm mà tái thẩm bây giờ là cũng không có cơ quan nào đi tiếp được nữa chỉ có viện kiểm sát tối cao thôi chú anh lê minh trí đó quốc hội để giám sát và ra cái sự chỉ đạo cho cái viện kiểm sát này nó tiến hành cái thực thi pháp luật quyền công tố quyền khởi tố nhưng mà điều đó chúng ta thấy là không xảy ra rồi lẽ ra phải xảy ra phải có động thái đúng trong cái chiến trường như vậy thực ra mà nói là các bố im lặng né tránh đùn đẩy với nhau tôi nói thẳng là đùn đẩy với nhau là sợ trách nhiệm muốn Hòa à, Bình có thể trở thành vị thánh nếu mà ông ta là tuyên bố Hải vô tội chấp hành cái cái kháng nghị của viện kiểm sát ấy, thì tuyên hủy hai cái phiên tòa vi hiến đi bây giờ ông ta là nộp hồ sơ trả lại hồ sơ điều ta điều tra lại rồi khởi tố vụ án mới thì ông ta thành công đó rõ ràng là ông ta có thể vững vàng bước trên cái uh, con đường chính trị của mình lên đỉnh cao có khi còn làm tổng bí thư không, không biết chừng <laughs> nhưng anh mình không làm gì điều này cũng muốn làm không được mà phải làm theo sự chỉ đạo chung của cái thế lực lầm này từ những cái cái cái ý tưởng của trung hòa bình của nhóm <coughs> nhóm là đỏ nào đó <laughs> hay là của tình báo hoa nam của thiên triều cho nên anh đã không thể làm khác được cho nên chúng ta buộc phải chơi thế kiệt buộc thôi trong bên tái thẩm này thì anh ta không có quyền gì nữa tòa án không có quyền không có không đủ à, à chỉ có cái bên cảnh sát là có quyền đi tiếp thôi chúng ta hình dung thế còn ờ, tôi nghĩ là cái phiên tòa mà mà để cho hải tự do đấy đơn giản lắm như anh tạ minh nó nói chỉ cần một cái nhân chứng vô bình thường thôi chỉ cần cái nhân chứng của cái cấp một sẽ bị thành chứ không phải thanh ấy là hải đã tuyên tự do ngay chứ không có gì cả mà ông chí nó có thể ra quyết định cả ngay trong tầm tay không nhưng ông chưa được lệnh chưa cho phép Thế còn nói những cái vụ án tiếp theo thì cũng chưa có chỉ đạo chưa có chỉ, chỉ thị nào của của tổng bí thư hay là của bộ chính trị một tôi nghĩ cái bộ chính trị là là, là, là cũng bị mua hết rồi <laughs> gần chết ờ, nói cái này nó hơi là, là nhạy cảm đấy nhưng mà thời gian mà nói là cái việc trường ông Nguyễn Hòa Bình và Bộ Chính trị là có vấn đề chứ không có tái thẩm hay là ninh như thẩm thì nó nhông <laughs> Lưu Bình nó không đó không có đâu Vâng và rất là cảm ơn cái ờ, câu trả lời của anh mà như vậy để cho rộng đường dư luận bà con quý vị khán thính giả cũng hiểu rằng nếu như dư luận và đang uh, có một cái mục tiêu một cái âm mưu nào đó <coughs> ru ngủ gia đình nhà bà Loan là không đòi những cái đang có mà lại đi tìm những cái vời vợi xa xăm bằng một cái sự chờ đợi phiên tái thẩm rõ ràng đây đang hướng dư luận đạt được một cái mưu đồ đó là trước hết là kéo dài thời gian để xử lý vụ án thứ hai là nhằm mục đích có thể vụ án sẽ không bao giờ kết thúc và như vậy Hồ Chí Hải sẽ không bao giờ chết nhưng sẽ cứ còn kéo dài mãi mãi ở trong trại biệt giam. Và như vậy, cái bản y án tử hình ở phiên tòa 05 vẫn còn treo đó và vẫn như là nửa hợp pháp, nửa không hợp pháp. Và như vậy đã đạt được mưu đồ của họ. Và như vậy, nếu như chúng ta ngay và luôn không tiến hành một cái biện pháp mạnh đó là áp dụng theo hiến pháp và pháp luật của à, một số các cái luật sư lão luyện ví dụ như luật sư Tạ Miên Linh hoặc là như anh Hoàng Anh Thiêm đã đang và sẽ đề nghị đó là các gia đình đó là gia đình người thân của bà Loan hãy viết ngay cái đơn đề nghị với viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao là trả họ con cho họ và đòi lại người của họ bởi cái quy định 05 là sai trái và bản kết luận điều tra là sai trái toàn bộ hồ sơ là giả mạo là ngụy tạo và như vậy sẽ thành công ngay và luôn bởi chỉ cần như vậy anh Vũ Đình Thường sẽ là người nhân chứng tố cáo ngay cái tội làm giả hồ sơ, ngay cái tội là giả mạo chữ ký của anh ta, ngay cái tội là vu khống cho anh ta mang một cái tên khác là Đinh Vũ Thường thành Vũ Đình Thường. Đó là những cái điều căn cứ tuyệt vời nhất ngay và luôn. Và anh Hồ Duy Hải của chúng ta rất danh dự trở thành nhân chứng sống để tố cáo những kẻ nào đã buộc tên cổ anh ta đến ba cái án tử hình. Và như vậy vụ án sẽ kết thúc đối với anh Hồ Duy Hải. Nhưng sẽ chưa có thể kết thúc được vụ án trong vòng một vài năm tới bởi vì còn rất nhiều những người, những ai đã từng liên quan đến cái vấn đề tố tụng Vậy thì anh cho rằng liệu cái phiên tòa tái thẩm sẽ do sức mạnh của cộng đồng tiến hành liệu có khả quan và thành công hay không? Vâng, anh có thể cho ý kiến được không ạ? Tôi nghĩ rằng là nếu bắt buộc uh, viện kiểm sát nhân tối cao hoặc là cái, cái, cái tòa án nhân tối cao mới đấy, những thành viên mới đấy, là được cái quốc hội cho phép, bộ chính trị cho phép, tổng bí thư cho phép đấy, có thể là mở cái phiên tòa tái thẩm ờ, nếu mà thảo thì hải tự do thôi chứ còn liên quan đến cái quan chức hay là cái bộ máy hành chính của Long An này là bộ ba tư pháp Long An hay bộ công an kia thì cái chuyện nói là còn dài dài mà có thể là không kết thúc được cái việc hải tự do thì tôi nghĩ rằng là, là, là có khả năng mùng hai chín này thì ông chí có cái cớ để mà thực thi cái chức trách của mình cái quyền hạn của mình rồi hôm qua tôi nói rồi thế là thải ra tức là đồng nghĩa với phải khởi tố ngay cái ba cơ quan tư pháp long an chưa nói đến ông muốn là bệnh hay chưa mà bệnh cũng cũng vượng các chủ tịch nước <laughs> mà khởi tố ngay cái, cái vụ này thì nó sẽ lòi ra cái chỉ đạo của cái thế lực nào của đồng chí ủy viên bộ chính trị nào của thiên triều ra sao hay là của cái, cái nhóm lật đổ hậu duệ của nguyễn hà khan đấy chúng ta nhớ là cái năm mà đồng chí nguyễn văn linh phát hiện ra một cái tên cai ngục hay là công an chìm nào đó đánh đồng chí trong cái tù tù ngục có cái vết sẹo ở lưng cái ông lên cái bàn ông đỗ mười là bày kế cho nguyễn hà phan đi tắm biển em phát hiện ra gia đình đúng với là kỷ luật thôi nhưng mà cũng nghe em nghe vào mười năm sau nó cũng đủ không biết là còn thắc mắc gì nữa không ạ dạ vâng rất là nhiều thắc mắc rõ ràng có những cái câu hỏi mà có những cái à, cần phải giải đáp ngay và luôn và quý vị khán giả hỏi thế này nếu như cái việc đang dướng dư luận theo đuổi một cái phiên tòa tái thẩm trong nay mai mà cái nay mai là thời hạn bao nhiêu thì cũng không định trước được và như vậy có phải là quá dã man để cho anh Hồ Dài của chúng ta mãi mãi ngồi ở trong trại giam mà không có lối thoát vậy anh có thể cho biết cái vai trò đạo diễn chính của cái vở diễn này là ai được không ạ? Vâng, anh có thể à, chia sẻ theo quan điểm riêng của mình ạ. Hôm qua là tôi nói nói rồi cho là tôi lên án ngay các cái quan chức chính phủ hiện nay ngay cả những đồng chí mà lãnh đạo cao nhất không cần các anh phải có lương tâm mấy yêu cầu các anh là phải có trách nhiệm thực thi đúng trách nhiệm của của cái chính danh chức vụ của mình còn đương nhiên là, là, là bây giờ là chỉ có quốc hội mới là cái quyền quyết định tối cao giám sát tối cao mà. lập pháp tối cao mà. cho nên mà quốc hội bây giờ không biết là, là, là, là chỗ ủy ban tư pháp của bà nga đây là những ừ. cái đại biểu làm danh chúng ta biết rồi Lưu Bình Nhưỡng Lê Thanh Vân rồi Trương Trọng Nghĩa các vị đã có cái động thái nào chưa thì tôi thấy vẫn chưa rõ ràng thế còn à, mọi thứ bây giờ việc thả là trong tay ông chí hay là quyết định mở cái tái thẩm này thì phải có sự kết hợp kết hợp giữa cái à, ủy ban thường vụ quốc hội ủy ban tư pháp của bài nga đó sự can thiệp của chủ tịch nước chỉ đạo của chủ tịch nước nó có quốc pháp trong tay đó ông ra sắc lệnh và thực hiện thôi nhưng mà thật ra là khi mà ông Nguyễn Xuân Phúc lên chức chủ tịch nước thì còn thấp hơn cái vị trí vai trò của thủ tướng chính phủ trước kia thế cho nên là cái cái cái, cái, cái bộ máy chính trị của mình đấy là nó không rõ trách nhiệm mà nó trắng ra nó chưa thượng tôn pháp luật phải không ạ bây giờ tôi nghĩ rằng ông trí nó mạnh dạn đấy ông ấy ờ, có thể ra phán quyết là tuyên huệ xin lỗi quốc hội ra phán quyết tuyên huệ đến quyết định không nào bây giờ là chỉ đạo cho viện trưởng kiểm sát nhân tối cao ông lê minh trí đấy là khởi tố cái vụ án bắt người trái pháp luật thế thôi Chứ còn tái thẩm các thứ không có đâu không có phiên tòa nào gọi là tái thẩm cả mà nếu cố tình uh, xây dựng nó thì có thể kéo dài thế vài năm nữa tăng năm là 10 là 15 năm rồi để hết thời hạn truy cứu trách nhà mình sự <laughs> vâng và có một cái câu hỏi thế này cũng rất là tế nhị đồng thời cũng rất là sắc sảo à, của một quý vị khán giả cũng đồng hành và theo <laughs> sát à, cái quá trình xét xử trong vòng 10 năm qua có hỏi thế này theo như chương trình à, theo như anh luật sư Tạ Miên Linh rồi là theo như à, một số các anh đã đăng đàn à, anh à, Hoàng Anh Khiêm rồi là một số các cái vị luật xa luật sư như là Hoàng Anh Dũng và một số các cái vị luật sư lão luyện khác thì cho rằng đã quá đủ yếu tố để thả anh Hồ Duy Hải trong đó có những cái căn cứ như sau thứ nhất là có nhân chứng của 11 nhân chứng ở xã Nhị Thành đã đứng ra bảo vệ và chứng nhận anh ta không hề liên quan đến cái thời khắc mà hai nạn nhân được cho là cắt cổ ở bưu cổ của voi lúc 8 giờ 30 đến lúc 9 giờ. Thứ hai là có nhân chứng anh Đinh Vũ Thường đã chứng nhận rằng anh không hề quen biết và liên quan đến Hồ Giải mà được cho rằng anh nhìn thấy anh Hồ Giải. Đây là một trong những cái chứng cứ không thể chấp nhận được là hai. Thứ ba là phải có sự đòi hỏi chính đáng của gia đình nạn nhân đó là bà Loan phải có đơn đòi người ngay và luôn. Thứ tư là phải có đơn yêu cầu của chính luật sư bào chữa cho gia đình nhà bà Loan hỗ trợ đồng hành cùng nhà bà Loan thứ năm là các cái bằng chứng về một số các cái thông tin là hung thủ đã đầu thú và thông tin này được cho rằng là phía cơ quan cảnh sát điều tra đã có trong tay vậy thì năm bằng chứng như thế này quá đủ vậy nếu như không có sự đòi hỏi chính đáng của gia đình nạn nhân tức là không có đơn của bà Loan liệu cơ quan chức năng có dám ra tay hoặc có dám à, ký cái quyết định để thả người ngay và luôn anh có thể cho biết được ý kiến này ạ hôm qua tôi có à, ý kiến của anh à, Trần Minh Tấn đấy <laughs> anh anh điên tết anh bảo là thì chả cần luật sư chả cần tòa án gì hết rồi cái điên tiết là đúng rồi nhưng mà rất nhiều cầu chiến Minh điên tiết như vậy tôi cũng điên tiết như vậy tại sao mà mọi sự trắng phớ ra như vậy rồi mà lại không thả thằng bé ra cứ cùm chân nó mãi như vậy nhưng có lẽ bây giờ không cùm chân nó rồi có thể là <laughs> được, được chăm sóc cái tà lòng nữa anh anh chỉ em có biện pháp bảo vệ chứ đúng không dạ, dạ vâng thế nhưng mà vặt pháp lý mà nói đấy thì rõ ràng là phải có phiên tòa phiên tòa này là rất cần cái cái đơn tố cáo của bảo làm chứ luật sư tố cáo là đinh vũ thường tố cáo thì cũng chưa đủ đâu mà phải chính gia đình nạn nhân đích danh bà nguyễn thị loan là phải làm cái đơn tố cáo đơn giản hai điều thôi tức là là vu khống bắt người trái pháp luật có chuyện truy tố xét xử nó kia là, là, là bất công thì chúng ta biết rồi không cần nói nữa chả cần đến quan tâm cái mớ hồ sơ gây lộn mấy xe tải <laughs> dạ vâng và cũng là câu hỏi như thế này là gia đình nhà bà Loan không hợp tác với cơ quan chức năng đó là trước đây gia đình nhà bà ấy bị ăn quả lừa của rất nhiều các cái tổ chức trong cơ quan tố tụng và đến bây giờ đến bây giờ bà ấy không tin và không hợp tác với cơ quan tố tụng mới là Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đang có ý là vô cùng quan tâm. Chỉ cần gia đình nhà bà ấy hợp tác thì mọi việc sẽ được làm sáng tỏ. Vậy đây có phải là con dao hai lưỡi đã làm mất niềm tin của gia đình nhà bà Loan hay chính bà Loan đang đánh mất cái cơ hội ngàn vàng này để đưa hồ giải ra sớm được phút nào hay phút đấy? Anh có thể đánh giá thế nào về cái câu hỏi này và cái lý do à, như thế này không ạ? Trong khi mà, mà tư vấn cái đơn tố giác đấy, đơn à, tố cáo đấy tôi đã nói rõ rồi nhưng mà gia đình bà Loan hiện nay cái thực trạng mà nói đấy anh đã xem cái cái đoạn clip mà nhà ông Nguyễn Đức mà phỏng vấn ờ, cháu Thủy không? Dạ vâng, có nghe rồi anh ạ. Đó, ờ, đây rồi đưa cái hình bà Loan vào mặt vờ và nói những câu vô vơ như vậy. Và miễn hợp tác, miễn liên hệ, từ chối tất cả mọi sự giúp đỡ. Tôi nghĩ rằng gia đình bà Loan đã, đã được là, ờ, là nó có thể cái tập đoàn Tòa Long An hoặc là ngay cả bị tranh án của Hòa Bình là tìm cách là, là thỏa thuận rồi và cũng đã thỏa thuận ờ, đến 90 phần trăm rồi còn 10 phần trăm là bà hy vọng thôi cho nên bà chả cần ai giúp đỡ và không liên hệ được và mấy tháng trước thì tôi còn có email của cháu Thủy hoặc là cái trang Facebook của cháu đó tôi cũng lên tôi hướng dẫn những cái chuyện rất nhỏ thôi ví dụ như là cách làm cao đất đất như thế nào để mà mang vào cho hải trong khẩu phần 3 ký đó hàng tháng đó. rồi làm à, tiết uh, à, chả bông như thế nào cho nó đủ dinh dưỡng và nó, bảo đảm sức khỏe về cơ bắp tôi mới đang mua hẳn là, là, là mấy cái lọ dầu cá omega đó là, là, gần đây đã có cái cái cao gấp rất danh tiếng của nhật chào hàng thì tôi cũng đã tìm các tôi mua không liên lạc được với cháu thủy nó khóa facebook của cháu rồi email thì là cho nó không quản lý <laughs> vâng. không liên lạc được có thể nói là, là, là, là nó là bước bình phong ngăn cản Bảo Loan bây giờ có thể nói là đang bị đang bị cô lập nói thẳng như vậy và có sự thỏa thuận rồi và vâng không chết và vâng. Còn ra lúc nào đấy thì đấy, để trông chờ đó thôi nhưng mà cái đèn bù thế nào đấy cái quan trọng phải có phiên tòa không có phiên tòa không có đèn bù đâu hoa cả làng Vâng, rất là cảm ơn anh cái ờ, việc trả lời câu hỏi của quý vị khán thính giả và lại thêm một cái câu hỏi nữa cũng liên quan đến vấn đề này. Vậy thì đây được xem là cơ hội vàng để đưa anh Hồ Duy Hải ra trước rồi cơ quan chức năng xét xử các cái vụ án liên quan đến vấn đề là vu khống, tạo dựng hồ sơ giả và vâng, cố tình vâng bắt người trái pháp luật và à, làm một đống những cái điều mà pháp luật không cho phép là tính sau. Vậy liệu rằng bà Loan đang đánh mất cơ hội vàng để anh Hòa Hồ Giải ra ngoài hay là bà Loan đang bị chính luật sư Trần Hồng Phong đánh lừa ru ngủ để chờ vào cái ngày không xa trong tương lai hàng nhiều năm sau bởi một cái phiên tòa tái thẩm mà như anh ta đang nói lâu nay vâng anh có thể cho biết được cái lý uh, cái ý của uh, khán giả này hỏi và uh, thực tế nó như thế nào anh có thể chia sẻ được không ạ vâng đúng đấy anh Trần Hồng Phong là vẫn cứ ăn cái cái, cái chứng danh luật sư cho Hồ Duy Hải nhưng mà lại không ký hợp đồng không biết anh ra lĩnh đường ở đâu thì ăn bánh mì uống nước lá mà ra Hà Nội bao ra bay vào như vậy đi chụp ảnh đi cô cô voi thế dẫn dắt bà Loan đi khắp nơi là năm người đều khóc này <laughs> bây giờ cái quan trọng nhất đấy là công luân và cái hồi nhà mẹ phạm đấy anh đã bảo quản như thế nào nộp cho ai thế và luật sư mà chính danh đấy luật sư mà mà đăng đăng ký đơn chính thức đấy ký hợp đồng chính thức với gia đình bà Loan đấy là phải được bàn giao nói gọn là như vậy mà dù tôi đã ký vào cái cái đơn phê chuẩn muốn là mình lần thứ hai đấy <laughs> <laughs> mà như anh Alibaba anh tuyên bố là không đồng chí gì với ông này chúng ta gọi là ông chứ đừng nói là cái thằng phản quốc và cái, cái, cái hình ảnh tội đồ dân tộc đã rõ rồi cái đó là lịch sử phán xử thôi theo tôi là phải có thời gian rồi mà lịch sử là phán xử ngay cả cái cái, cái nền chính trị của chúng ta hiện nay những người đứng đầu đã mất đi cái vị trí dân tộc của chính mình như tôi đã nói xa xôi trước kia ờ, trong những cái diễn đàn đấy là đa nguyên đa đoảng đảng với lại cái, cái, cái vụ án oan chính trị của, của Trần Xuân Bách rồi đảng ta là, là sự kết hợp giữa ba yếu tố ba tổ chức chính trị ba miền đất nước rồi chiến tranh ý thức hệ <clears throat> rồi là cái xu thế lệ thuộc thiên triều hiện nay là nước chưa hầu của triều nô lệ của Trung Cộng nó đã và đang hiện hữu anh ạ thế còn nếu chiến tranh xảy ra đây chúng chúng ta là những cựu chiến binh <clears throat> những người Việt Nam yêu nước thì tất cả những người Việt Nam yêu nước thì giặc đến nhà đàn bà cũng đánh chúng ta phải ôm cây súng thôi xin hết rồi dạ vâng rất là cảm ơn anh <clears throat> và có lẽ là thời lượng chương trình không cho phép à, chúng ta tạm thời dừng cái buổi đàm đạo ở đây và còn rất là nhiều những câu hỏi còn rất là nhiều những cái băn khoăn thắc mắc có lẽ lại xin khất quý vị khán thính giả ở chương trình kỳ sau và trước khi à, kết thúc chương trình có lẽ là thay lời muốn nói em cũng gửi đến anh trước hết là lời chào chúc sức khỏe mong anh như thế là vui lại à, à tranh thủ thời gian để lên à, chia sẻ cùng với quý vị khán thính giả và để cho mọi người đỡ mong chờ anh nhé vâng. trước khi kết thúc chương trình để hướng dẫn kỹ hơn cách gửi chữ ký về chương trình cho chúng tôi. Xin mời quý vị khán giả à, nghe tôi xin nhắc lại như sau. Mọi người viết thông tin cá nhân gồm có họ và tên, năm sinh, quê quán chỉ cần ghi từ cấp huyện trở lên, nghề nghiệp nếu là cựu chiến binh thì ghi là cựu chiến binh, nếu là đảng viên thì ghi là đảng viên và sau đó ký tên và quý vị khán giả sẽ dùng điện thoại thông minh chụp lại và gửi về cho chương trình chúng tôi. Quý vị kết bạn Zalo với một trong ba số điện thoại Zalo như sau. Thứ nhất là điện thoại của chị Ngọc Dung cũng là số Zalo có số 083 235 9941. Tôi xin nhắc lại, chị Ngọc Dung điện thoại 083 235 9941. Và số điện thoại Zalo thứ hai của thám tử ẩn danh 2 đó là 038 205 0061. Tôi xin nhắc lại, điện thoại thám tử ẩn danh 2 038 205 0061. Và số điện thoại Zalo thứ ba là của anh Trần Minh Tấn có số điện thoại như sau 034 623 3386. Vâng tôi xin nhắc lại, điện thoại của anh Trần Minh Tấn 034 623 3386. Và xin chân thành cảm ơn tất cả các quý vị khán thính giả đã đang và sẽ quan tâm đồng hành và chia sẻ đến chương trình. Chúc tất cả quý vị khán thính giả ngày mới an khang, thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống cũng như trong công tác. Và đặc biệt là đối với các cô, chú, ông bà, các anh, các chị đang nghỉ hưu luôn luôn an lành, vui vẻ cùng con cháu và người thân của mình hưởng an lành và hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Trước khi kết thúc chương trình, để hướng dẫn kỹ hơn cách gửi chữ ký về chương trình cho chúng tôi, xin mời quý vị khán giả à, nghe tôi xin nhắc lại như sau. Mọi người viết thông tin cá nhân gồm có họ và tên, năm sinh, quê quán, chỉ cần ghi từ cấp huyện trở lên nghề nghiệp nếu là cựu chiến binh thì ghi là cựu chiến binh nếu là đảng viên thì ghi là đảng viên và sau đó ký tên và quý vị khán thính giả sẽ dùng điện thoại thông minh chụp lại và gửi về cho chương trình chúng tôi quý vị kết bạn Zalo với một trong ba số điện thoại Zalo như sau thứ nhất là điện thoại của chị Ngọc Dung cũng là số Zalo có số 083 235 9941 Tôi xin nhắc lại chị Ngọc Dung điện thoại 083 235 9941 Và số điện thoại Zalo thứ hai của thám tử ẩn danh 2 đó là 038 205 0061 Tôi xin nhắc lại điện thoại thám tử ẩn danh 2 038 205 0061 và số điện thoại Zalo thứ ba là của anh Trần Minh Tấn có số điện thoại như sau 034 623 3386 Vâng tôi xin nhắc lại điện thoại của anh Trần Minh Tấn 034 623 3386 Và xin chân thành cảm ơn tất cả các quý vị khán thính giả đã đang và sẽ quan tâm đồng hành và chia sẻ đến chương trình Chúc tất cả quý vị khán thính giả ngày mới an khang, thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống cũng như trong công tác. Và đặc biệt là đối với các cô, chú, ông bà, các anh, các chị đang nghỉ hưu luôn luôn an lành, vui vẻ cùng con cháu và người thân của mình hưởng an lành và hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn.